bạn đến với một miền đất rất là lạ ở thôn Dù Nghĩa, xã Lê Thiện, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng và phân bón Silic Tân Phát của chúng tôi đang có mặt tại đây để để làm gì? Vâng, để hướng dẫn cho nhà vườn trồng ổi Thái Lan trên táo năm nay táo năm nay làm chưa em thật giá hơi bị cao đấy giá hôm nay là giá hôm nay 30 đấy trên diện tích là 5 ha và phân bón Silic của chúng tôi thì ngày hôm nay là đây là nhà vườn đang chuyển vào với số lượng là một tấn với số lượng là một tấn và đây ạ à. đây các bạn nhé túi 5 cân đây. Phân bón Silic chuyên phục vụ cho các cây trồng bà con nhé Vâng. Ai mà có nhu cầu ờ, về cây trồng thì liên hệ với công ty phân bón Silic. Bắc Giang chuyên phục vụ cây trồng chỉ có đạt hiệu quả cao nhất trở lên. Vâng, đây là chủ vườn à, Trần Văn Hải và Nguyễn Thị Hương à, với diện tích là 5 ha và trồng à, giống ổi Thái Lan và các bạn hẳn các bạn còn nhớ là à, giống ổi này được chiết xuất từ uh, vườn của nhà ông Nguyễn Kim Duy và bà Đồng Thị Huyền ở thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Và ngày hôm nay thì giống hổi cũng được tập kết về đây với tổng số là 3.000 3.000 cây. À, và cái ổi này thì đã được ừ, qua Tết đang ổi này đang đã được ghép ghép mắt để đưa vào để đưa xuống đây để trồng và ngoài cái việc là cái túi 5 cân này thì nhà vườn còn lấy tới Tổng số là 10 thùng Này là bằng 5.000 túi các bạn ạ 5.000 túi loại 300g Mỗi một thùng này là 50 túi Để phục vụ cho 500 túi À Vâng, xin lỗi là 10 thùng là 500 túi, mỗi một thùng là 50 túi. Và cái việc à, tập kết phân bón xuống đây để phục vụ cho nhà vườn à, với diện tích 5 ha trồng ổi Thái Lan trong cái hộp này. Tí nữa thì mời các bạn chúng ta sẽ đến với một quy bón phân Fertilic cho ổ mới trồng như thế nào thì mời các bạn chúng ta à, theo dõi tiếp tục theo dõi à, tôi nhé. Rồi rồi rồi tiếp tục. Xin chào các bạn. Và sau đây thì chúng ta đến với quy trình là hướng dẫn trồng ổi Thái Lan bằng phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang tại thời điểm này. Ngày hôm nay ngày âm lịch là ngày mùng 10 tháng 1 ngày mùng 10 tháng, tháng Chạp ấy. Vậy, vậy nói tháng Chạp đi. Tháng Chạp. Mùng 10 tháng Chạp năm 2021 và ngày dương lịch là, là ngày 12 tháng 12. 1 12 tháng 1 năm 2022 Và trên à, diện tích với diện tích đất là 5 ha Ở đây thì luống là trồng hàng đôi và luống là 5 mét đấy, 4 mét, rưỡi 5 mét. Luống 4 mét rưỡi. 4 mét rưỡi cho đến 5 trồng mét các bạn nhé. Dạ. Trồng hàng đôi. Và hàng cách hàng là 2 mét và cây cách cây cũng là 2 mét. Và sau đây chúng ta đến với à, ông Nguyễn Kim Di để hướng dẫn về kỹ thuật trồng ổi ạ. Vâng, vâng. Chào bà con tôi hôm nay coi như đích thân à, xuống vườn ờ, để giúp coi như là bà con là trồng cái giống ổi mới ống ổi thái tại hải phòng thế đây là cái, cái quy trình trồng cây uh, ổi ghép thái lan thế trước hết là bà con mình coi như thế là bổ hố này tức là luống là chiều rộng của luống là bốn mét rưỡi này nhá cây cách cây là hai mét này đó sau khi đó là bắt đầu là rạch bỏ bầu ni lông thế và dùng phân sinic nhé dùng phân sinic mỗi một cây là cho khoảng độ một vốc à, mỗi một cây cho một vốc bốn quanh như thế này đấy thế xong rồi nắp đất vào nhé không bón một loại phân nào khác nhé báo cáo bà con là tuyệt đối không được bón bất cứ một loại phân nào khác trước hai tháng nhé đó đấy như thế là đã là xong một cây thế đây tôi sẽ trồng tiếp một cây thứ hai nhé ừ. cây thứ hai để cho bà con mình coi như thế nào là tham khảo đây trước hết là bắt đầu là rạch bỏ bầu này rạch bỏ bầu Đấy, sau đó thì xong đó là cho xuống hố cho xuống hố và ờ, hố ở đây thì nó sâu này nó cũng chỉ vào tầm khoảng 15 phân thôi. 15 cho đến 20 ờ, phân. Đến 20 phân thôi. Ờ, cũng không nên trồng sâu quá. Chưa giải phân à, chưa giải phân à. À, quên quên. Vun thì đất vào đã xong mới giải phân nhá. Vun đất vào đã từng một ít xong nó cho phân vào. Đấy. Phân nó ở phía Đó. trên nhiều hơn. Đấy. Vâng. Đấy. xong phải lấp đất vào. Lấp đất lại. Nhá. Trồng rất là Trong đơn giản. cái lúc mà trồng ban đầu tiên là tuyệt đối không bón phân gì ngoài phân Silic dạ, nhá. Dạ, dạ, tưới nước, tưới nước. Vâng. Xong bắt đầu là tưới nước sau. tưới nước. Tức là sau khi trồng xong ta sẽ tưới nước. Đó. Tiếp. Rất đơn giản thôi. Xé vào ra. Như thế cũng vẫn như thế. Vâng. Đấy. Hạ xuống đất. Hạ xuống đất. Cho mình đất vào cho để cho đứng đứng cây đã. Vâng. Cho thêm một tí đất để cho nó khỏi đổ cây đã. Vâng. Đấy. Và dùng coi như phân. Mỗi một cây này cho khoảng độ gốc như thế này khoảng hai ba lạng Đấy. khoảng hai đến ba lạng trên một cái ăn thức là cứ khoảng độ một vốc một vốc cứ, nhắm, à, cứ cho một vốc đi gọi là gọi là cái nhắm chừng thế thế xong bắt đầu nấp đất vào như thế này Đấy. Đấy đấy là coi như đó, đó đấy là cái quy trình vâng. bỏ mỡ ơn chị bỏ mỗi thuốc trồng rất đơn giản nhưng mà lại đơn giản lại hứa hẹn một tương lai rất là khả quan các bạn đấy. ai cũng có thể làm được vâng tóm là ai cũng có thể làm được trồng như thế này thì dễ như rau muống các bạn ạ trồng rồi còn dễ hơn cả rau muống đấy dễ hơn cả trồng rau muống đấy, thấy không <laughs> rau muống con sợ là đấy, rất đơn giản như thế thôi đấy. như thế này xong là tưới nước vào thế là ok vâng. nhá còn sau khi ờ, anh Tiếp ờ, lấy, lấy cho một cái que Yeah. để Để, cắm để, để, để đừng cứng, định vị cho nó đứng rồi, cho đốt gió lúc mình tưới nước vào là gió nó khỏi ngả nghiêng đúng rồi đây, sau khi đó thì lại ra mình có thể là ra cây khác chờ đợi cắm que thì có thể trồng tiếp một cây thì, tiếp vâng ông ờ, vẫn tiếp tục trồng đi ạ vâng. xin mời ông ạ không cần cây sóc cây nhỏ nhỏ thôi cây cây, ờ, cây, cây những cái đũa này những cái đũa là được cây nó như là cái để cắm chuột đấy không chỉ cần cắm cái thôi mà để hướng dẫn bà con mình thôi sau là sau mình à, làm sao rồi Đấy đầu tiên là cho bầu xuống hấp lấp một tí đất vào cho cây nó đứng đúng rồi, đã. Dạ, cho cây sau đó là mới cho phân lên trên sau đó lại lấp đất lại không? Đấy, đúng rồi thế thế nó như là, nó đơn giản mà vâng ông vâng, có thể giải thích cho bà con là tại sao mà chỉ bón phân xịt mà không bón phân gì ạ bởi vì rằng là trước lúc mình trồng như thế này đó báo cáo bà con mình dùng độc các phân xịt không thôi để làm gì để cho kích hoạt dễ bởi vì trong cái thời kỳ cây ban đầu tiên nó thì nó chưa sử dụng đến ấy mà nó chỉ sử dụng đến cái kích thích để cho dễ nó phát triển đã cho tốt đã nhá chứ còn thì cũng chưa được phép bón phân đến 2 tháng sau trở ra thì lúc bây giờ mới tính đến chuyện bón còn nước ban đầu tiên là chỉ bón bằng sơn chinic thôi và tưới nước nã thôi đó đó thế là xong rất đơn giản vâng bây giờ để mình cắm cọc để buộc đúng rồi đây, đây. vâng Vâng, sau là... Ờ, khi ờ, trồng xong nhá sau khi trồng xong thì bà con mình có thể rằng là dùng một cái cây que nhỏ thôi như thế này thôi đấy xong bắt đầu là lấy cái dây buộc vào đây đây lấy cái dây buộc vào đây đấy, cấu dây xong, dây xong. đây buộc định vị vào đây đấy, để lúc mình tưới nước và đồng thời nó có thể có gió ở ngoài đồng là nó đỡ nắp nó ảnh hưởng đến cây đỡ bị long dễ đấy đó như thế như thế này là đã là xong một cái quy trình rồi đây chỉ thế còn này, mỗi... như thế này là hai tháng sau tưới, tưới, tưới. sau đây là đến ờ, cái giai đoạn tưới nước là xong à. Vâng, bây giờ tưới nước thì nói rất đơn giản thôi vâng. tưới nước thì ai cũng có thể tưới được Đấy, ai cũng có thể tưới được không có gì cả ở chỗ này thì mình có tưới lân tưới nhiều hay tưới ít chứ không nói chung là tưới nước thì nó phụ thuộc vào đất vâng. Đấy, nó cũng không phải yêu cầu gì phải thế này thế khác của như thế này được rồi tưới một lượng vừa phải thế rồi thế đấy là xong đó đấy coi như đấy là quy trình của một cái cây như thế này đã là xong đấy. Đấy, thế bây giờ đây, đây giả sử đây là cái cây này. Rồi tiếp tục xong bộ buộc cái này đi. Đây, cây nó như thế này. Nên cây như này thì bà con mình cắm cái que xuống. Đứng Đây, cắm cái que xuống. Buộc để để nó giữ định vị luôn là một cái mầm cây cho nó an toàn. Đấy. Thế và đồng thời nghĩa là gió nó không nắc. Bởi vì ở ngoài đồng này là gió nắc, tưởng thôi chứ có gió, gió nó sẽ nắc. Đó là sao tính vâng. rồi bà. Và sau đó thế nổi. Vâng, thế thôi nói chung là trồng nó rất đơn giản và nhân đây thì ông cũng có thể nói cho bà con biết là sau 2 tháng nữa thì cái quy trình của mình mẹ bón như thế nào ạ rồi đây là đây là bước 1 vâng nhé yeah. bước 1 trong vòng 2 tháng là bà con mình chỉ có tưới nước nã thôi vâng. yeah. không được tưới bất cứ một loại phân gì à. trong vòng 2 tháng vâng. nhé yeah. còn ngoài 2 tháng trở ra là có thể dùng lân pha noãng nhé cái nân đó nân nâm phao ạ đúng rồi cái nân nâm phao đó. ngâm pha ra tưới chứ cũng không được thấy cái gì khác Đấy, sau khi ngoài hai tháng rửa ra nhé ngoài hai tháng rửa ra thì lúc ấy giờ là là có thể rằng là vanh bốn quanh gốc rộng ra đây nếu bây giờ cũng tiện thể là tôi cũng lại hướng dẫn luôn sau 2 tháng vâng, đúng để cho bà con mình rõ luôn chứ không phải nếu như là bây giờ mà mà mà hai tháng sau sợ bà con mình lại không có có thể có cái cơ hội để không mà, có điều kiện để tiếp xúc vào cái việc vâng, này đây, đây là giả sử như cây đây đây ví thử đây là cái cây hai tháng rồi nhá vâng. Dạ. nhá đây là cây hai tháng rồi thì bây giờ hai tháng sau thì bây giờ bà con mình sẽ thế này đây vanh ra khoảng độ cách đây. gốc khoảng 20 cm đúng rồi cách vâng gốc khoảng 20 phân rồi vâng. nó như thế này cách gốc 20 cm đấy đây. bởi vì rằng cái cây này là một năm chỉ bón có một lần thôi à. mà nếu như anh bón phân chuồng thì thường khi 5 năm anh mới phải bón một lần thế cho nên là bà con mình đừng nghĩ là coi như là, là là, là, là, là tiếc gì ấy cả bởi vì thường khi ba bốn năm anh mới bón một lần phân chuồng thế cho nên rằng là bà con mình cứ mạnh dạn mà bón bón một lần thôi vâng. phân gà trộn cái gì đó không phân gà không thôi à. đây vâng. thế nhá đây là cây hai tháng rồi ví dụ đây là cây hai tháng ví dụ đây là cây hai tháng nhá dạ. vâng thì, bây giờ bà con mình sẽ coi như dùng cái cái, cái phân này đây. đây đây nó là cái phân này nhá vẫn là vẫn là cái loại phân này Vâng, vẫn vẫn làm lại phân này. Với liều lượng bao nhiêu không? Với liều lượng của cây hai tháng thì nó vào tầm cỡ khoảng 4 cho đến 5 nặng. 4 đến 5 nặng trên dạ. gốc. 4 cho đến 5 nặng. Gấp đôi, gấp đôi lúc mà dạ. mình à, mình à, có thể gấp đôi mà nếu có điều kiện có thể đến 5 7 nặng cũng được. Rồi. Vâng. Càng tốt. Rồi rồi. Nhé. Thế cho nên không rất khoát phải là là bốn nặng không? Vâng. Có thể nhưng anh có điều kiện có thể rằng là năm bảy nặng cho cho cho cho một cái. Rắc 4, rắc 4 quanh. Vâng. À, Nhá. Đấy mượn mượn cái túi kia. cứ rắc luôn một cái này cũng được đây, đây nhá đây không việc gì vì bây giờ nó cũng chưa ấy vào gì gì đó. sau với kia cái này cũng chưa các cần phải dùng nữa cái này nó phân nhả chậm nó sẽ tan dần cho nên cây nó dễ nó ra đâu thì nó ăn thì nó đó nhá đây là quy cái quy trình của sinic là xong vâng sau đó là quy trình sinic vâng. đây bởi vì cây này là cái cây là tôi ví thử cho bà con Vâng, thế cho nên tôi không bón phân chuồng vâng. Dạ. và không bón phân tổng hợp. Đúng rồi. Chứ còn nếu như lúc bà con cây ngoài 2 tháng rồi thì bà con bón phân xí như thế này. Vâng. Sau đó bón thêm và cái gì? xong bắt đầu bón là dùng à, phân chuồng rất là dùng cái phân tổng hợp. Vâng. Bón mỗi cây là một cân cho tôi. NPK vâng, đấy. Đúng rồi, NPK mỗi cây không có bà cho một cân. Yeah. Dạ. Xong, NPK loại nào cũng được chị ạ? Loại nào cũng được. Vâng. Nhưng mà không cần phải là đắt tiền lắm. À, loại tiền Cái loại rẻ nhất cho tôi. Vâng. Tức là cứ là cái loại rẻ nhất. <clears throat> Thế thì chi phí nó thấp càng thấp thì là càng lãi suất càng cao. Vâng. Thế thì bây giờ coi cho mỗi một cây này là một là cân, một cân. Vâng. Ừ. nhá. Và 4 năm nặng xin Sinic này càng tốt. Vâng. vâng. Có điều kiện Xong thì bắt đầu đúng rồi. Phân Còn nếu có điều kiện thì thì cứ hàng cân càng tốt. Vâng. Bởi vì rằng là thực ra nó là hàng 4 5 năm mới phải bón một lần. À. Với cái mức độ lớn. À. Thế cho nên là như thế này xong rồi nó cho một cân phân kia vào xong nó cho một bao phân gạo. Một bao phân gạo. Nấp đất vào. À. Thế thì nước vào, thế là rất xong. Là đơn giản. Rất đơn giản. Thế là coi như thế là cả một năm trời nó không phải động. Cứ chỉ việc có thu hoạch không? chỉ việc coi bọc quả thôi <laughs> đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là thỉnh thoảng mình phun cho nó một tí thuốc để chống cái cái, cái bọ lét à. thế thôi cái cái cái thuốc đấy là gọi thuốc gì không cái thuốc thì thực ra nó cái thuốc thực vật nó cái bọ lét này nó cũng rất dễ dễ chết mình cứ ra mình cứ lấy thuốc thực vật thuốc, thuốc gì cũng được vâng. À. còn cũng... nếu như cảm tưởng mà bà con mình mà cái phun cái loại đó không chết thì điện cho tôi vâng để tôi sẽ coi như thế là là, là tư vấn giúp vâng. vâng thì cái số điện thoại của tôi thì vẫn cứ <laughs> trên màn hình đó là là 094 66 77 505 Đấy, nếu như bà con mình mà thấy cái hiện tượng nhé thấy cái hiện tượng của lá cây và hiện tượng của sâu bệnh như như thế nào thì bà con có thể rằng điện thoại bất cứ lúc nào tôi là tư vấn giúp được nó là như vậy thôi thế cho nên cái cây này nó thực ra nó chỉ có 6 tháng sau nhé 6 tháng sau là có tiền rồi dám bảo đảm là 6 tháng sau là bà con mình đỡ có tiền núi túi không có một cây gì nhanh bằng nó đâu thực ra nó cái cây ăn quả không có cây gì nhanh bằng nó không có gì nhanh bằng ổi và cũng Đúng không rồi. có gì thu nhập cao bằng cỏ. Đúng rồi bởi vì nó quanh năm. Vâng, nó cây này nó ra quả quanh năm. Đấy. Cứ quanh như thế là con chị đi là con gì nó lớn. Đấy. Cứ thế thôi. Và Đấy, quy, quy, quy ông có những cái lưu ý gì với bà con ạ? Nói chung là bà con mình nên nhớ rằng là nếu như mình đã xác định rằng làm làm thì chỉ có thắng Đấy, chứ vâng. không bao giờ có thua có cái có làm được không thôi đấy là tôi khuyến cáo bà con như vậy còn nếu như các bà con cứ làm đúng với cái quy trình thì rất khoát là phải thắng lợi bởi vì thực ra mà nói rằng nếu như có quỹ đất là giàu tôi cứ dám nói một câu như thế có quỹ đất là giàu thế cho nên rằng là cứ làm sao là giống chuẩn phân tốt và coi chăm bón đúng quy trình kỹ thuật thì sẽ đảm bảo từ đầu đến cuối kia ra lấy cô cái túi 300 g đấy thế cho nên rằng là cái đất đấy rất, rất đẹp đất đấy rất đẹp đất, đất này, này nếu như cái đất này, này cái đất này so với đất ở mình thì nếu như trồng một năm ở đất này bằng dưới mình trồng hai năm đất mình đẹp mình toàn đất sét đất tơi đẹp thật đấy có cái gì đâu bây giờ dí đây cây cà chua này. vâng đây cà chua này cách đây cây cà chua nước hay đây rồi ô đợt này em ờ, dòng cái dưa bỏ đây cái dưa bỏ em bỏ với chị ấy vâng thực ra nếu như là bây giờ cô Tuấn ơi dưa bả giống cái cái, cái giống dưa dưa gang dưa bỏ đấy coi như là cái phần này nó có hợp không tốt tốt nói lắm. chung tất các cả các cây ăn quả các cây ăn quả cả cây cây rau nếu như nó cây là thân mềm thì càng tốt đến cây ăn quả còn tốt tiếp thì... theo là, là phân tân là, à, là ở cái à, công ty à, cái gì phân bón silic phân bón silic ờ, vâng. em có giới thiệu qua với bà con vâng. Ờ, cái quy trình là, là xịt à. là, là qua là hấp thụ qua lá đúng không vâng sau đây thì để chúng tôi sẽ hướng dẫn à, chúng tôi sẽ nhờ nhà vườn để giới thiệu về cái phân silic này cho cây ổi á, thế còn những cây đối với cây ờ, dưa rồi những cây khác thì các bạn có thể xem những cái clip mà chúng tôi đã đăng tải trên trang của công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phát Bắc Giang ạ. Đây đây đây là cái gói này là gói 300 gram 300 gram. Vâng. Đây, vâng. đây đây là sẽ gram. hướng dẫn bà con mình vâng. sử dụng cái gói vâng. 300 gram. Thực ra mà nói rằng là đến bây giờ tôi làm cây thực ra nó cũng là mấy chục năm rồi chứ không phải rằng là một năm hai năm nhưng mà tôi chưa thấy cái gì mà nếu như nói không phải là tôi nói nói này nó khác đâu nhưng thực ra nói là rẻ bằng nó nếu vâng. như nói về rẻ bằng nó có cái gì mà cái một gói này mà 60 lít nước vâng phải không ạ 60 lít nước mà tưới được bao nhiêu cây ạ các anh phun được bao nhiêu cây ạ nếu mà cây bé này thì phải đâu được hai ba chục cây chắc chắn phải đến 40 cây rồi đúng không một gói này là pha với 60 lít 60 lít nước, nước vâng, là ít đấy 60 lít vâng. nước mà 60 lít nước mà các bác coi như có thể là phun được tầm cỡ vào khoảng nếu như bình rau bình chắc chắn là phải nửa luống này Đúng vâng. ạ. Thì là mỗi một cái gói này các bác tính ấy bao nhiêu ạ? Nó có liệu mỗi một cây này liệu có hết 100 đồng béo. Không đến đúng không? Không đến. Nhưng nó rẻ chứ thì thế là quá rẻ. Nói hết vào có 500 đồng. Mà nói đúng là nói là thực ra mà nói là có làm mới biết nhé. Vâng. để tôi nói tôi tôi nói về một cái khía cạnh rất chi là vô tư thôi. Tức là thực ra mà nói nếu như cái cây này nhé, cái, cái phân này nó có cái ưu việt của nó mà nhà vườn cứ làm mới biết bởi vì rằng thực ra mà nó nó cái này nó bởi vì tôi đã coi như cứu sống coi như nên là những cái vườn táo bị coi như mưa đá mới bị sương muối nhé mà đến bây giờ coi như là người ta còn đi lại như là coi như là, là đấy anh em ruột thịt trong đấy nó là những vấn đề như thế bởi vì thực ra mà nói rằng bây giờ cứ quảng cáo là cái thuốc uh, chống sương mai sương muối ở đâu ở đâu tôi không biết thế nhưng thực ra mà nói rằng là tôi đã dùng cái này á phun cho cà chua nhé nếu như là cứ công các bà cứ trồng cà chua ấy hoặc là trồng tất cả các loại cây thân mềm phun biết ngay phun vào cái biết ngay Thế mà yêu việt nó nó chống cái sương muối tuyệt vời sương muối sương mai đấy sương chống mai chống cái sương muối tuyệt vời luôn đấy dạ. chứ không phải là gì đâu thế cho nên là cái cái này rất là hay đấy và nó cái... tỷ lệ đậu quả nữa. Nhưng cái này ông ờ, ông hướng dẫn cho ờ, cách ờ, dùng cái này cho cây ổ như thế nào ạ? cái, cái này thì nó nó thì nó như thế này. Vâng. thực ra đây này cái phân này có thể rằng bón bất cứ lúc nào vâng. phun bất cứ lúc nào rồi. Vâng. chứ không phải rất khoát phải là một lúc rồi. thế nhưng nếu như là bây giờ nếu như bởi vì thực ra nói nếu như bà con mình mà đeo được bình bởi vì cái này nó ưu việt của nó như thế này nó chống hạn rất tốt nhá nó chống hạn rất chi là tốt những cái phân kia là các anh còn phải hòa nước tưới đúng không thế nhưng cái này thậm chí là anh chỉ cần phun về chiều mát anh hòa vào nước anh phun về chiều mát cây vẫn cứ xanh bình thường nhưng những cái kia anh phải hòa nước anh tưới thế cho nên cái này nó chống hạn rất tốt chống hạn và chống rét thế cho nên rằng là cái này thì nó như thế này này cái này trước khi bà con mình phun ấy thì từ chiều hôm trước nhá đổ vào một cái thùng đổ vào một cái thùng tức là cứ cho mỗi một cái thùng ví thử như cái thùng 20 lít nước như thế này thùng sơn nhá đây ví thử như cái thùng này đây bà con mình có thể rằng là cho khoảng 4 gói 4 gói hoặc 5 gói cũng được tùy theo nhá cắt ra đổ vào đây ngâm nhá. ngâm từ hôm trước xong thỉnh thoảng khoáng lên lên bởi vì cái này là nó sau khi là nó tan ra là dưới nó có, cái hàm lượng như cát nhá nhưng không phải là cát đâu đương là nó có cái hàm lượng như cát nhưng mà sau khi là mình khoáng lên mình gạn sang thùng khác lấy cái nước trong nhá lấy cái nước trong bây giờ giả sử như là nếu như nếu như là anh cho bốn thùng bốn gói này vào một thùng nhá thì đến lúc anh gạn ra thì anh cho mỗi một thùng chỉ khoảng độ cứng cứng rắn mà trông nhìn nó đẹp Được chưa? Cao lớn kia kìa. Cao lớn xuống kia kìa. nếu như là bà con mình sau khi trồng thì cây nó sẽ lên cao tầm này. Tầm này có nghĩa là khoảng 1 mét. Ừ, tức là Đấy. khoảng độ khoảng độ 80 phân đi. 80 phân đi. Cấu ngọn. Vâng. Có nhưng lúc đi. đấy giờ 80 phân là nó đã ra hoa rồi đấy nó à. đã ra hoa rồi đấy nó ra hoa ở dưới này rồi đấy nhưng à mà... các nhánh này nó đã ra hoa rồi đúng rồi thì mình sẽ bấu vâng. cái ngọn này đi thì mình sẽ bấu ngọn đi bấu ngọn đi thì một cái bấu này đi là nó sẽ phát ra ba bốn cái chày nó ra ba bốn cành ba bốn cành nữa ba bốn cành nữa nó lại cũng lại như thế này vâng nhưng nó lại nên nó lại ra hoa ra quả thì ta lại cấu tiếp một cái nữa thì nó lại ra tiếp đó, nó lại ra tiếp ba bốn cành nữa cứ cấu một là ra ba nhưng mà cái cái thời điểm ở cái giai đoạn 2 giai đoạn thứ nhất là lên 80 phân thì mình ừ. cấu rồi. thì đến khi mà đến từ cái chỗ cái 80 phân đến hai gì nó ra cành tức là cái cái giai đoạn 2 thì nó như thế này cái giai đoạn 2 vâng. thì cứ nên đến rồi có hoa đâu ta cấu đấy à đấy, bởi vì đấy. bản chất là nó có hoa thì ta cấu ngọn vâng đấy, cấu à. ngọn để tập trung nuôi hết vào quả vâng đấy, thì bao giờ phát cái lộc mới ra hoa thì lại cấu tiếp à thế cho nên cái cây này thực ra nó vì sao mà nó nó chỉ phát triển rộng vâng. nó không phát triển cao bởi vì đã là nguyên tắc về cây ăn quả nên như này báo cáo với các chị này như này nguyên tắc cây ăn quả không được phép trèo vâng. những cây mà trèo là quả chỉ có chua đấy không bao giờ có ngon được trèo yeah. nó bị Đúng rồi. thế cho nên là bản gốc. chất cây ăn quả là phải đứng dưới hái vâng. đi bốn quanh hái thì quả cây mới ngon vâng. đấy là cái kinh nghiệm tất cả các loại cây vâng. còn những cái cây mà cứ phải neo trèo lên thì cây gì quả cũng chua vâng. không bao giờ ngon được vâng. Đấy, thế cho nên là nó là như vậy. Vâng. Thế cho nên là cái bản chất vì sao mà lại là là tôi mới khuyến cáo bà con mình là chỉ trồng có 2 mét. Vâng. Nhá bởi vì rằng nếu như cây này và chạm được cây này vâng. thì là cứ mỗi, mỗi một lần hái là cũng phải được vài thùng rồi vâng Nhá. đúng rồi mỗi một lần canh... hái quả đã được vài thùng rồi đúng rồi Nhưng vài thùng một cây đấy vài thùng một cây đấy thế cho nên là từ đây đến đây qua đến 5 năm sau vâng. 5 năm sau cô ông bà vẫn cứ thoải mái bởi vì là nó lên đây cấu rồi vâng. lên đây cấu rồi thì nó chỉ có phát tán thế này thôi vâng. nó như cây chè à, nó như cây chè à? tức là nó phát nó sẽ phát tán thế cho nên là nếu như nói đúng rồi nói đây nói là nó là một cái bí quyết để mà nói về lấy ngắn nuôi dài này vâng. cái phạm vi từ đây đến đây nhé từ đây đến đây nhé các anh bỏ không cái chỗ này đúng rồi đúng không các anh bỏ không chỗ này tầm cỡ vào khoảng 6 tháng à đấy đúng không thế thì 6 tháng là tôi có thể trồng được hai vụ cà chua vâng đúng rồi nhá nếu như các anh chỉ cấy đây cho tôi cây cà chua đây cây cà chua tôi đảm bảo với các anh rằng là mỗi một uống cà chua này các anh lấy tiền các anh tưới mua phân này cũng tưới cái cây này chết cây cũng không hết tiền à. anh tin không vâng thế cho nên đấy cái đấy nó là cái em anh không mất đồng nào nhưng không mất đồng nào có thể rằng là dưới gốc cây này trong vòng 6 tháng đầu tiên các anh có thể trồng bất cứ một loại cây gì ở dưới vâng. thu hoạch cái dưới cây nuôi để phân bón cái này cũng không hết tôi dám khẳng định tôi làm hai hecta vườn 3 hecta vườn nhưng mà không phải bỏ một đồng tiền túi nào Đấy thế tôi nói thật đấy thế cho nên là đấy cái đấy nó là cái đấy vâng. ngắn nuôi dài vâng. vâng. bây giờ nếu như cái thời điểm như là cái thời điểm kỳ vừa rồi nhé cà chua 30 nghìn một cân 40 nghìn một cân mà tôi nói một cây cà chua của tôi là có 10 cân cà chua không hết tôi dám khẳng định 100% như thế 10 cân không hết 10 cân mà tức là hiện thế tại bây giờ 10 cân cà chua vâng, 10 cân cà chua như thế mà 10 cân cà chua cứ tính giá 30 thôi 300 nghìn một cây đúng không 300 nghìn một cây thì bây giờ giả sử như 100 cây của anh đã là bao nhiêu 3 triệu ừ, ờ, 3 triệu thì anh bón liệu có hết ừ, đấy là tôi mới tính có 100 cây vâng thế mà nếu như anh trồng một xào nó là mấy chục triệu mấy chục triệu tiền phân các anh có một bón ốm Đúng. thế anh cứ nói này làm sao mà đắt không có gì là đắt cả vâng. mà chẳng qua các anh không làm được thôi vâng. thế nhưng thực ra nói là mọi cái là mình cứ phải lấy cái ngắn để nuôi cái dài vâng. tất nhiên là không phải là mình không có đầu tư đâu không phải là không có đầu tư đâu tôi thừa sức đầu tư nhưng tại sao tôi không đầu tư bởi vì thực ra mà nói rằng là tôi muốn lấy cái ngắn để tôi nuôi cái dài để phục vụ cho à, thế nên nó mới là chắc ăn chứ lấy, bây giờ lấy... cứ bỏ tiền túi ra xong lấy lúc anh thu về lấy nó để, để... ruột à? để nuôi nó à, không có không có tiền này không làm được thế vâng. thế nhưng không có tiền tôi vẫn làm mấy hecta <laughs> thế cho nên đấy cứ lên trên đến tham quan tôi sẽ coi hướng dẫn rất nhiều cây mà rất nhiều cây hay hoặc là nếu không bây giờ không cần cà chua đâu nhá đây cái chỗ này các anh trồng cho tôi một cây cà tím cây cà dây dê vâng. đây trồng cây cà đây trồng cây cà mỗi cách một cây trồng cây cà một mỗi một cây cà này cái tính cái thời giá nếu như là cà bình thường giá 10 năm đấy là giá cao nhưng tôi chỉ cần bán đến 5 nghìn một cân vâng không cần nhiều tôi chỉ cần bán 5 nghìn mà 5 nghìn tôi vứt đậu cũng được đúng không đó buồn không phải đi chợ 5 nghìn một cân cà không nên nhớ một cây cà nó bao nhiêu quả biết không mỗi một lần cắt gần một thùng Trời quả bằng này vâng. bởi vì nó tiện nước à, phân tốt này có phân xịt vào cái kia phun cái phun quả mở nó quả cổ tay vâng. dài này chống đất không tin đến vườn thôi xem quả chống đất này thế nhiều khi còn phải bới đất để lấy quả ra đùa đó thế cho nên là nói đúng rồi nói có gì đâu tôi cứ tính giá 5 nghìn một cân thôi không cần nhiều 5 nghìn một cân thôi 5 nghìn cân gà đó tôi có cần phải 10 nghìn đâu thế mà nếu 5 nghìn các thu hoạch hết cũng như thế này ngày nào các ông cũng phải mất hai người đi chợ vâng. hai người đi chợ các ông thu mỗi một ngày bình thường những cái vật vãnh ở dưới không ngờ có dưới một triệu một ngày thế thì đương nhiên một tháng bà con sẽ có 30 triệu ừ. thế bây giờ một cái quỹ đất lớn như này 30 triệu một tháng là quá bình thường vâng. không có gì cả mà 30 triệu tiền nó không bón phân bao giờ hết <laughs> tôi bảo không bón phân bao giờ hết rồi à? bón phân và trả lương công nhân không thể hết được hết à, sao nữa vâng. cho nên là thực ra nói là có làm được không thôi